Đùa Moni Amulet lừa đảo sự thật được phơi bày. Moni Amulet, hay còn gọi là đùa Moni Amulet, đồng tiền hộ mệnh có nguồn gốc từ Thái Lan đang được bán tràn lan trên mạng trong thời gian gần đây từ nhiều nhà cung cấp với các mức giá khác nhau. Hiện tại, những người chơi phong thủy vẫn không ngừng săn lùng cho mình một đồng Moni Amulet vì theo những người trong giới tâm linh đùa hộ mệnh Moni Amulet mang lại cho họ rất nhiều may mắn trong cuộc sống như tiền tài. Công danh, sự nghiệp hay giúp những người đang cô đơn tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình. Vậy thực hư mòn nghỉ lẹt ra sao? Liệu có công dụng thần kỳ như lời đồn? Ở bài viết này tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn. Món nghỉ amulet là gì? Theo giới tâm linh, món nghỉ amulet là một loại tiền cổ có nguồn gốc từ Thái Lan được làm từ một loại đồng nguyên thủy hình thành từ hàng triệu năm trước và chỉ thực sự linh nghiệm khi được tạo ra ở vùng núi Doi In Thà Nống, tiếng Thái. Doi In Thà Nồng còn được biết đến trong quá khứ với những cái tên Doi Luang, ngọn núi lớn, hay Doi Angka, có nghĩa là đỉnh lao quạ. Cái tên Doi In Thà Nông đã được trao cho danh dự của vua In Thu Y Cháy A Nông, một trong những vị vua cuối cùng của Chia ở Mai. Nguồn gốc của Moni Amulet Theo lịch sử ghi lại, nơi tạo ra Moni Amulet, Doi In Thà Nông, thuộc quận Trong Phong, tỉnh Chia ở Mai, nơi đây là vùng đất linh thiêng của người Thái Lan. Vùng đất này được cho là có các vị thần canh giữ và bảo vệ. Cư dân ở đây đều tuyệt đối tin rằng các vị thần vẫn đang hiện hữu xung quanh bảo vệ cho họ. Điều kỳ lạ là từ xưa đến nay cư dân ở đây sống rất an nhàn vô lo vô nghĩ nhưng lại rất sung túc, cây cối trồng ở đây luôn xanh tốt và cho bội thu. Trong lịch sử, vùng đất thiêng này chưa từng xuất hiện những căn dịch bệnh quái ác hay những thiên tai nghiêm trọng do mẹ thiên nhiên gây ra. Lịch sử Thái Lan cũng trải qua không không ít cuộc chiến để giành độc lập. Trong quá khứ đất nước Chùa Vàng không ít lần bị quân thù chiếm đóng, tiêu biểu là quân Khơ Me Đỏ, nhưng điều kỳ lạ là không một kẻ thù nào dám bén mảng đặt chân đến vùng đất linh thiêng này. Món y amulet nổi tiếng từ hàng ngàn năm trước. Đồng món y amulet đầu tiên được Hoàng gia Thái Lan sử dụng từ hàng ngàn năm trước của đức vua Pho Khun rẻ mỡ khám ha hên vị vua vĩ đại của người Thái đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. Mở rộng bờ coi đất nước, sáng tạo ra chữ viết riêng cho dân tộc từ tiếng Phạn. Tương truyền, dưới thời vua Pho Khun rẻ mờ khám hạ hền đất nước rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phần lớn đất nước bị quân Khmer đỏ xâm lược, nhân dân rơi vào cảnh đói khổ lầm than. Đối mặt với quân thù hung hãn, Nhà vua bế tắc hoàn toàn, chuyện mất nước chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong tình cảnh nguy nan đó rẻ mở khám Ha Hền đã cất công đến vùng đất thiêng để cầu xin sự giúp đỡ của thần Phật. Ghé thăm một ngôi chùa cổ kính và phát hiện các cao tăng đang làm lễ trì chú cho những đồng tiền cổ nhà vua đã quyết định thỉnh cho riêng mình một chiếc. Không hiểu vì sao tại ngôi chùa đó ông đã quyết định tự mình quy bảy ngày bảy đêm để thỉnh cho mình một đồng moni amulet. Trong thời gian nhà vua quỳ các cao tăng của chùa không ngừng niệm đi niệm lại những câu mật chú của đạo Phật lên đồng đồng tiền cổ đó. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau khi trở về cùng đồng mỏ nỉ Amulet đó, không hiểu lý do vì sao quân đội Thái Lan liên tục thắng trận trước quân thù được đánh giá mạnh và hung hãn hơn rất nhiều lần. Không những giành lại được lãnh thổ quân đội của rẻ mở kham ha hển còn liên tục đánh chiếm mở rộng lãnh thổ. Dưới thời ông cai trị nhân dân ấm no. Đất nước hưng thịnh và không còn một bóng dáng quân thù nào có ý định xâm lược, Ông sáng tạo ra chữ viết riêng riêng cho dân tộc dựa trên chữ phạn trở thành vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Thái Lan. Từ đó đến nay theo thông tục, những người trong hoàng gia Thái Lan đều thỉnh cho mình một đồng mò nỉ amulet được những vị cao tăng hàng đầu đất nước đích thân chỉ chú. Ngày nay, mặc dù không công khai nhưng theo một số nguồn tin, những người trong hoàng gia Thái Lan khi đủ 14 tuổi sẽ được trải qua một nghi lễ để thỉnh cho riêng mình một đồng mò nỉ amulet. Đồng tiền cổ này được cho là có linh tính sẽ luôn ở bên cạnh mang lại may mắn cho chủ nhân của nó thu hút tiền tài. Thoát khỏi nguy nan, hóa giữ thành lành. Những đồng mò nuôi amulet lừa đảo tràn ngập thị trường. Hiện nay những đồng mò nỉ amulet lừa đảo được bán tràn lan khiến những người có nhu cầu mua hoang mang không biết đâu là hàng thật. Liên hệ với một số nơi bán mỏ nỉ amulet, chúng tôi được báo giá với những mức giá khác nhau trong tầm giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc của những đồng mò nỉ amulet này chỉ nhận được những câu trả lời mập mờ không rõ ràng. Qua quá trình đóng giả làm tiểu thương muốn nhập mặt hàng này với giá sỉ về bán thông tin về những đồng mò nỉ amulet giả mạo này mới được hé lộ. Toàn bộ những thứ giả mạo này đều được nhập từ Trung Quốc với giá chỉ 150.000 một một đồng mò nỉ amulet giống thật đến. 99. 99% khiến người bình thường không có cách nào phát hiện ra. Phân biệt đùa Moni Amulet thật như thế nào? Những đồng món uy amulet thật đều có linh tính. Chúng có thể cảm nhận được những khao khát mà chủ nhân của mình mong muốn từ đó phát ra những năng lượng tích cực giúp bạn thực hiện những khao khát đó. Cách duy nhất để phân biệt hàng thật hay giả là đưa đến cho những vị cao tăng hoặc những người có khả năng ngoại cảm xem xét. Họ sẽ cảm nhận được linh tính trong nó còn với những món đồ giả mạo chỉ là vật vô tri vô giác không có linh tính. Cách sử dụng món uy amulet hiệu quả Vì món uy amulet là vật có linh tính, nó có thể cảm nhận được chủ nhân của mình đang suy nghĩ điều gì nên trước tiên bạn phải tuyệt đối tin tưởng nó. Hãy xem nó như một người bạn, chia sẻ với nó những khát khao mà bạn mong muốn đạt được một cách kiên trì, hãy nhớ tuyệt đối không được nóng vội. Hãy luôn mang mỏ nụy ám mù lẹt bên bạn, bạn càng quan tâm đến nó linh tính của nó càng mạnh. Tuyệt đối không để nó bị vấy bẩn. Bạn có thể đeo nó trên ngực hoặc nếu cẩn thận hay gói vào một miếng vải và cất nó trong ví của bạn. Không được tặng và hãy hạn chế cho người khác mượn nó. Mỗi đồng mò nì amulet à được tạo ra chỉ có duy nhất một người sở hữu, nếu bạn tặng nó cho người khác toàn bộ tinh tính của nó sẽ mất đi và biến thành vật vô tri vô giác. Mua mò nì amulet à ở đâu? Cách tốt nhất để sở hữu một đồng mò nỉ amulet à là đích thân bạn đến những ngôi chùa cổ quanh vùng roi in tha nồng Thái Lan thỉnh về. Những đồng mò nỉ amulet do đích thân chủ nhân quỷ hàng nhiều giờ thậm chí là nhiều ngày để thỉnh về sẽ có tinh tính cực mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện lặn lội sang đất Thái nên các nhà sư đã chỉ chú những đồng mò ni ám mu lẹ chưa có chủ nhân và gửi chúng đi khắp nơi với mong muốn giúp đỡ mọi người luôn gặp may mắn an lành. Những ai có nhu cầu sở hữu một đồng mò nỉ amulet có thể dễ dàng đặt hàng tại trang web của nhà phân phối. Dù vậy số lượng những đồng mò nỉ amulet thật này cũng rất có hạn và thường trong tình trạng hết hàng. Có những người may mắn đặt hàng sau một tuần đã có nhưng cũng không ít những trường hợp phải chờ trong vài tháng trời mới có thể đặt hàng vì có quá nhiều trang web giả mạo nên mình sẽ để đường dẫn trang web phân phối chính thức mò nỉ lẹt tại Việt Nam bên dưới dành cho ai có nhu cầu sở hữu nó. Lời kết Ngày nay, dù khoa học hiện đại có phát triển đến đâu thì thế giới tâm linh vẫn luôn có chỗ đứng đặc biệt ở những quốc gia Đông Nam Á hay Trung Quốc. Đùa mò nỉ amulet đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước, có thể bạn không tin nhưng đừng vội đưa ra ra kết luận mò nỉ amulet lừa đảo. Bài viết này mình đã cố gắng giải thích giúp bạn hiểu hơn mò nỉ amulet là gì một trong những loại đùa của Thái Lan. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Mình sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc sớm nhất có thể. Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy vào đường dẫn trong mô tả bên dưới video. Để đặt mua sản phẩm Monui Amulet uy tín, hãy đăng ký kênh blog cuộc sống để theo dõi và xem được nhiều video hữu ích hơn nhé. Thân ái!